chào tất cả anh em nha thì ờ, hôm nay hàng mới nó lại về thì mình cũng quay lại cái video để test cho anh em tham khảo một cái bộ dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài lá trong tất cả các môn bài anh em đều chơi được chiến thắng 100 thì ờ, cái điện thoại iPhone mà mình đang cầm ở trên tay đây là một con máy đánh bài biệp tốt nhất cao cấp nhất thị trường hiện tại đây là cái mẫu mã của nó là thuộc dạng iPhone 7 nha thì cái con máy này nó sẽ có rất là nhiều cái điểm vượt trội hơn so với tất cả những cái dòng máy đánh bài hiện tại có mặt ở trên thị trường thì à, mình sẽ test cụ thể cho anh em coi cho anh em thấy được cái con máy này nó có những cái gì mà nó đặc biệt hơn thì à, đầu tiên mình sẽ test cái phần à, camera của máy và tốc độ đọc bài của máy thì đây là cái phần quan trọng nhất của một con máy đánh bài chơi hiệu quả hay không là phụ thuộc ở cái phần này thì mình sẽ lấy cái máy đời cũ mình test mình so sánh cho anh em coi để anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó thì đây là cái con máy uh, cũ nè đây là cái dòng máy cũ đời máy trước đây thì khi mà mình vô sòng mình chơi thì uh, đa số anh em chắc chắn những người nào mà xài máy đánh bài rồi á thì chắc chắn ai cũng sẽ gặp cái trường hợp này thì uh, ở cái phần camera của máy cũ thì ở cạnh sườn của nó chỉ có một bóng đèn hồng ngoại và một cái camera thôi cho nên khi mình vô xong nè mình xào bài xong mình đặt bài xuống bài phải đúng chỗ nó mới báo nè máy nó báo 4 nhưng mà khi anh em chỉ cần chịch bộ bài qua đây nè là nó hết báo nó không báo được cho nên vô xong bất bắt buộc mình phải canh cái bộ bài này đúng vị trí thì nó mới báo được đâm ra vô xong mình xử lý rất là khó còn đối với con máy này thì mình mở mình test luôn cho anh em coi thì ở cái cạnh sườn của con máy này nè nó được tích hợp full camera và full bóng đèn hồng ngoại nha hỗ trợ soi mã vạch nhanh gấp 8 lần và đọc bài nhanh gấp 8 lần thì bài thì anh em chỉ cần hạ xuống là báo không cần phải đợi camera thì đặt đâu cũng báo đây nào bài mình xào xong mình bỏ xuống nè. máy báo một nhưng mà khi mình lôi cái bộ bài qua bên này nó vẫn báo nè đấy mình dời qua tới bên này nó cũng báo luôn đó còn bài mà mình đặt bốn cạnh bốn chiều nó đều báo nha đây bài anh em có thể đặt bốn chiều đầu nào nó cũng báo đây quay cả bốn chiều nè và cái camera của cái máy này nó quét rất là cao từ mặt đất lên anh em có thể cho nó báo bài trên tay chẳng hạn mình cầm trên tay nó cũng báo được nè thì cái này nếu mà đánh khéo thì anh em có thể kết hợp đánh trên tay nè cho nó soi vô tay luôn đây rất là dễ luôn nè cầm trên tay là nó báo luôn nha không cần phải hạ bài xuống đất đó là cái phần đầu tiên về con máy còn cái phần thứ hai thì cái phần này cũng rất là đặc biệt đây mình lại lại lấy con máy cũ mình so sánh cho anh em coi cái chức năng này là chỉ có riêng con máy CVK 700 này mới có hỗ trợ cái phần này thôi thì cái phần này là chức năng cắt bài ra báo để hỗ trợ chơi bài binh sập sám và binh Ấn Độ nó tốt hơn đây thì mình test thử cái máy cũ nè thì trước đây anh em đánh sập sám á hoặc là bên Ấn Độ mà anh em chơi 8 nhà thì nó chỉ dư bốn lá bài thôi thì đây là cái máy cũ thì khi mà mình à, hạ bài xuống nè mình hạ bài xuống máy nó báo bốn nhưng mà khi người ta đánh bài là chắc chắn sẽ có kinh khi người ta kinh đi nè máy nó ngừng báo nó không báo được anh em phải cầm cái phần bài này chồng lên cái phần bài này rồi dời nó về vị trí cũ thì cái động tác mà người ta kinh ra nè mình cầm bỏ về thì nó rất là kỳ anh em đánh nó sẽ không được tự nhiên chơi nó rất dễ bị bể còn đối với con CVK 700 này thì đây là cái phần mềm mới độc quyền của công ty Cường Phát Tài mình làm ra nha bất cứ nhà máy nào đều là lừa đảo không có chỗ nào có cái phần mềm này hết thì anh em lấy CVK 700 cái thứ nhất là anh em phải coi cái vỏ hộp coi chừng nó bán máy nhái cho anh em cái thứ hai là anh em phải coi cái phần chức năng này nè đây là cái chức năng để hỗ trợ chơi bài à, nói chung là chơi bài nào cũng vậy nhưng mà hỗ trợ chơi khi mà mình chơi hết bộ bài á đây mình test thử bài à, bên Ấn Độ cho anh em coi nè đánh 8 nhà kinh bài ra báo luôn thì cái máy này nó không có giới hạn cái số người chơi nha anh em đánh bao nhiêu tụ cũng được hết á đây là hai cái nút tăng giảm số người chơi nè người ra người vô thì mình có thể tăng giảm bằng cái phím âm lượt bấm lên nè 5 người nè 6 người nè 7 người 8 người đó đây là hai cái nút tăng giảm bây giờ mình đang đánh bài bên Ấn Độ đánh 8 nhà chơi ở cái chế độ cắt bài ra báo luôn nè đây kinh bài ra nè máy báo 2 báo 2 thì chia ra nè chia ra 8 nhà chắc chắn 100% bài này sẽ lớn nhất nè bài con số rô lớn nhất chuẩn 100% nha đây là cái chế độ vừa bán cái vừa bỏ lá được luôn anh em muốn bỏ lá cũng được mà muốn bán cái cũng được còn ở những cái nơi nào mà nó khó đó thì à, anh em cứ theo dõi video mình sẽ hướng dẫn cho anh em chơi không cần bỏ lá cũng không cần bán cái vẫn có thể chơi được thì bài số 2 là bài này bài này dáng này nó chính bù nè những cái trường hợp này là anh em thua anh em phải chấp nhận nè ở Trung Quốc là nó tính ba con 10 này là y như sáp vậy đó nó tính cả ba con 10 này mình bị phản 100 cây sẽ bị phản một cây này nè đó đây là cái ván bị phản nè cái trường hợp này là máy nó tính là cái này là nó tính y như ba cầu chính vậy đó đây mình làm lại cây khác cho anh em coi nè hợp đó thì nói chung là nó cũng hiếm lắm đánh 100 cây chưa chắc đụng được ba con mười đó một lần nói chung mình thua với những dáng đó mình cũng ờ, phải chấp nhận máy thì nó cũng chỉ hỗ trợ cho anh em 90 phần trăm thôi 10 phần trăm mình vẫn phụ thuộc vào cái năng khiếu của mình nữa đây xào bài xong nè bỏ xuống nè mà khi mà người ta kinh ra nè nó mới báo nha đó anh em thấy không cứ bỏ bài xuống là nó nhớ bài nè khi người ta kinh ra nó mới báo 4 máy báo 4 thì dáng này anh em có thể bỏ đi ba lá hoặc là bán cái lấy nhà số 4 là một nè, hai nè, ba nè. Mình lấy tụ số 4 nè. Bài này lớn nhất nè. Đây là cái chế độ đặc biệt của con máy CVK 700 nha. Máy thường không có máy nào có hết. đây bài số 4 là bài này bài mình chín tư nè bài này tới 99 là vậy là cái cái bán này là sai nó sai hai bán liên tục cái trường hợp này là sai là do mình chỉnh nè đây mình hướng dẫn luôn cho anh em cái cách mà khi mà mình chỉnh máy sai thì mình cần kiểm tra những cái gì máy móc chỉnh là phải khớp đây nè anh em thấy không cái máy này mình đang đánh bốn người mà mình chia ra 8 tụ là nó bị sai cho nên anh em để ý ở cái phần này đánh 8 người là phải chỉnh máy đúng 8 người cái thứ nhất mà mình ờ, khi mà mình chia mà mình thấy bài mình nó sai bị nhỏ hơn người ta là một là anh em sẽ một là bị ở cái phần số người chơi hai là bị ở cái phần chọn xúc sắc đó thì anh em cứ để ý kỹ hai cái phần đó đây quán này mình làm lại cho anh em coi nè kinh nè máy báo qua thì mình chắc chắn 100 phần trăm dáng này bài mình sẽ lớn nhất nè hai bốn sáu tám chín rồi đây thì có cái chế độ này anh em đánh sập sám với lại bài binh Ấn Độ nó sẽ dễ hơn bài binh sập sám cũng vậy luôn nha bài binh sập sám thì anh em chia ra ơ cắt kinh bài ra là máy báo luôn không cần phải chồng lên lại đây bài mình đây bài mình ba cầu bảy nè cứ chỉnh máy ok là không bao giờ nó sai đây không có đường chính 93 nè một nhà chết nè hai ba bốn chín bù nè bài này không có đường chính luôn chín bảy nè chết luôn nè nói chung ba cào bảy là ăn nước đường rồi còn uh, tiếp tới thì mình sẽ test cho anh em coi ờ, những cái mã phụ của nó thì cái máy nó có báo ờ, anh em có thể chỉnh là ba cho nó báo một nhà lớn nhất nè báo hai nhà lớn nhất nè báo ờ, đây mình chỉnh mình đánh thử cho anh em coi chế độ lời lỗ thì cái máy này có thể áp dụng đánh chế độ lời lỗ đối với bài cào và bài binh độ nha thì trước khi chia mình sẽ biết được mình lời hay mình lỗ để mình đánh mình không cần phải bán cái cũng không cần phải bỏ lá thì nó dễ chơi hơn còn cái chỗ nào nó dễ thì anh em cứ bỏ lá bán cái cho nó lẹ đây là cái chế độ lời lỗ thì mình đặt máy xuống nè kinh bài ra nè ván này máy nó báo cho mình biết mình lỗ chắc chắn một trăm phần trăm bài mình sẽ lỗ từ lỗ cho đến về tiền bài 92 nè cái máy thì nó chỉ tính cái nút thôi nha chẳng hạn như 95 thì nó 95 91 nó 9 tính 91 chứ nó không có ờ, cưa kéo đâu phần cưa kéo thì anh em thua thì anh em phải chấp nhận đây đó anh em tự binh cho mình nha 96 nè lỗ nè đó ờ, thì à, mình cũng test coi như là cũng 80 90 phần trăm về con máy này rồi thì anh em nào thấy con máy mà cảm thấy ưng ý thì cứ alo cho mình qua số điện thoại này 0909704464 thì hiện tại thì mình đang ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì mình cũng khuyên anh em lên tận nơi anh em test hàng nha cảm thấy cái sản phẩm nó đúng như quảng cáo chơi ok xài phù hợp với cái sòng sới của anh em chơi thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái thì uh, anh em nào mà ở xa quá không có thời gian không có điều kiện lên tận nơi thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ ship hàng giao hàng về tận nhà cho anh em thì uh, có gì thắc mắc cái gì không hiểu thì anh em cứ alo tránh trường hợp giao dịch qua mạng để anh em uh, rất là dễ bị lừa thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha